bây giờ kim đặt cho câu hỏi cho anh chị nha nếu như trong một đội nhóm mà toàn những người màu đỏ tính cách đi thì sao các anh chị comment xuống bên dưới đi điều gì xảy ra nếu như trong nhóm của chúng ta toàn là team của chúng ta toàn là những người màu đỏ tính cách đi thì sao các anh chị có tốt không những người đi là những người hành động quấn lộn quấn lộn nhau luôn em ờ đúng rồi Dũng ơi đúng rồi tính cách đi là sao quấn lộn tại vì thằng nào cũng muốn hành động thằng nào cũng muốn làm đánh đạo ai cũng làm lãnh đạo chính xác ai cũng muốn làm lãnh đạo thì trong một đội nhóm bằng nào cũng làm lãnh đạo thì mỗi thằng sẽ đi một hướng cái tổ chức đó nó sẽ bị banh rất là nguy hiểm tại thằng nào cũng có chỉ số hành động cao và rồi tính cách màu vàng thì sao mọi người trong màu vàng đó là tài là thằng là tính cách rất là hoạt bát vui vẻ rất là giao tiếp rất là tốt chơi trong nhóm mà toàn những đứa màu vàng nó vui lắm anh chị à không bao giờ sợ buồn nhưng mà sao toàn màu vàng thì sao các anh chị điều gì sẽ xảy ra <laughs> ăn chơi lắm chính xác rồi suốt ngày ăn chơi vui vẻ không có tập trung vào công việc lúc nào cũng tám chuyện hết ngồi với nhau tám từ sáng đến tối luôn tính chưa hết việc đúng rồi cảm ơn anh dũng chính xác luôn nhóm do đó đừng nhóm này phải sắm đồ đúng rồi thích đi mua đồ thích đi shopping thích đi chơi đặc biệt là các cái hội nhóm mà đi phượt đi du lịch thích là cứ vô trong nhóm đó là suốt ngày ăn chơi đàn đúng với nhau hài lắm vui lắm chơi nhóm này vui lắm nhưng mà không có tập trung vào công việc đúng rồi đúng rồi rất là nguy hiểm rồi cái nhóm xanh lục thì sao các anh chị là những nhóm tính cách ép á những người mà gọi là đường tăng lưu bì á chơi với nhau thì sao anh chị những người này rất là kiên trì trung thủy sẵn sàng làm những công việc mà dài ngày dài giờ giống như tính cách con rùa trong uh, câu chuyện rùa với thỏ họ rất là kiên trì họ luôn làm việc một cách gì đó gọi là lâu dài lâu bền tinh tế thì toàn những người này thì sao các anh chị à, không đi nhanh được ạ chính xác rồi Quang Bình ơi không nhanh được người này đi cứ từ từ anh nói từ từ cứ chậm chậm chỉ số hành động cực kỳ thấp rồi không dám mạnh mẽ không dám quyết đoán đúng rồi anh Jack nó không có kết quả tại những người này không có ai làm tin phong cả không có ai mà gọi là giống như Tôn Ngộ Không mà gọi là đi đánh đánh hè yêu quái vậy những tính cách ép này là sao à thiên về tình cảm con người nhiều nên thành ra là sao à rất là cả nể rất là hiền lành thiệt thòi rồi cuối cùng nhóm tính cách si thì sao ạ à? nếu mà những người tài sanh dương những người mà tính toán logic lên kế hoạch thì sao anh chị có tốt không nguyên một nhóm tài là những người lên kế hoạch logic cẩn trọng nhưng không có hành động nhưng không có hành động không có hành động đúng rồi người này suy nghĩ quá nhiều chậm trong vấn đề hành động sợ sai những người này cực kỳ sợ sai luôn sống rất an toàn ổn định luôn tính toán rất nhiều thành ra cơ hội nó đi qua mất tiêu rồi Bảo anh chị rất là nguy hiểm những người nào toàn là tính cách si như vậy thì không nên ở chung với nhau mà như thế nào thì mới là tuyệt vời đấy các anh chị <laughs> cân bằng bốn tính cách hay quá anh Dũng ơi đúng rồi phải cân bằng bốn tính cách có nghĩa là đây là một đội nhóm một team vô địch nha anh chị đây là một team mà phải có đủ bốn tính cách đi là tôn ngộ không s là ông đường tăng còn tính cách ai là vui vẻ và cần có sao tăng logic kiên lấy ví dụ nha khi mà trong đội nhóm của chúng ta đầu tiên là cần phải có hàng si hàng si phải ra mặt đầu tiên hàng si là người ra lên kế hoạch ra chiến lược cho mọi người giống như là ai gia khổng tử nhờ gọi là gia các lượng á khổng tử á khổng minh á ông ta sẽ lập ra kế hoạch chiến lược cho một cái trận đấu đó sau khi ông ra chiến lược rồi thì bắt đầu á, ông sẽ giao cái nhiệm vụ tiên phong cho quan vũ nhóm tính cách đi đi hành động đi ít nói hành động thôi mạnh mẽ quyết đoán nhưng mà trong quá trình hành động á, thì bắt đầu làm sao à nó có những cái gì không khí nó không vui thì bắt đầu là có gì những người như chuyên bác giới là vui vẻ nè vui vẻ là hoạt náo là mọi người ơi cùng hành động đi tại vì đi nó chỉ thích đi một mình nó đi tiên phong thôi nhưng mà muốn đi cả đồ cả nhóm thì cần có cái hành gây ảnh hưởng cho đồ nhóm vui vẻ là nhóm tính cách ai nhưng mà khi những thằng này làm việc với nhau á D, I và C làm việc với nhau chắc chắn mâu thuẫn sẽ xảy ra, xung đột khác biệt về tính cách sẽ xảy ra thì bắt đầu là khả năng bị tan vỡ về đội nhóm. Thì lúc này nhóm tính cách S nhóm tính cách S là lưu huỳnh với đường tăng lại là người sao ạ? Đi gắn kết tại vì người này rất là lắng nghe, rất là thấu hiểu, chỉ số EQ rất cao, biết cảm xúc của người khác, lắng nghe phàn nàn của người khác rồi bắt đầu dùng cái lời ngôn từ của người này đi nói chuyện với người kia rồi lại nghe người này nói thấu hiểu người này rồi đi làm có nghĩa là làm cầu nối với các mối quan hệ gắn kết là cuối cùng người S lại là người đi gắn kết mối quan hệ của tất cả mọi người trong nhóm anh chị có thấy điều này hay không ạ à?